Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lê Khả Phiêu, ông Tổ nặn ra Phạm Minh Chính ngày nay. Nhiều bí mật đã lần lượt được sáng tỏ. Một con người giỏi kéo bè kết cánh, nắm lấy vị trí cao nhất thì sau đó sẽ là hàng loạt kẻ bất tài khác được đưa vào. Thế lực Thanh Hóa đang tung hoành ở Trung ương Đảng và Bộ Chính trị bắt đầu từ ông Lê Khả Phiêu. Đây là một phần trong tài liệu mật mà chúng tôi nhận được. Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ của Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cuộc chỉnh đốn. Trong hơn 20 năm, phải nhắc đến việc khởi động các công cuộc chỉnh đốn đảng là từ khi ông Lê Khả Phiêu được bầu là Tổng Bí Thư thay trong Đỗ Mười. Ông Phiêu là một quân nhân, được cho là tương đối trong sạch. Ông không được học hành và năng lực trí tuệ cũng hạn chế, tuy nhiên ông được cho là người có tư cách. Chỉ khi làm nửa nhiệm kỳ thì năng lực yếu nhưng ông đã để lại di sản rất xấu kéo dài tới tận ngày nay. Đây là hình ảnh ông Lê Khả Phiêu, người đặt nền tảng cho thế lực Thanh Hóa. Thứ nhất là việc ông bản giao quyền lực cho một người rất tệ để lãnh đạo đảng và cũng là lãnh đạo đất nước 10 năm. Đó chính là ông Nông Đức Mạnh. Một nhân vật vừa ngu dốt, vừa bất tài, vừa nhu nhược và kém đạo đức. Thứ hai là việc Trung Quốc hóa của ông cùng với lực lượng mà ông tin tưởng trong việc đàm phán hiệp định biên giới được ký vào ngày 30 tháng 12 năm 1999 dẫn đến thua thiệt trong việc phân chia biên giới và ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn ở Việt Nam. Thứ ba là quan điểm quân đội hóa của ông sử dụng tối đa lực lượng mà ông tin tưởng cho tất cả các hoạt động theo dõi xã hội thay cho những cơ quan tổ chức được phân công chính quy và chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ đề cập tới khái niệm lực lượng của ông Phiêu trong phần phía sau. Thứ tư là thanh hóa hóa của ông và ông cũng không thể kiểm soát được hậu quả của việc thanh hóa hóa này cho tới ngày hôm nay. Khái niệm hoa thanh táo hoặc là hoa thanh quế, hoa thanh ống vân vân lên ngôi và dường như những người thanh hóa có năng lực, có trí tuệ, có tư cách thật sự đã cảm thấy xấu hổ về hậu quả của xu thế thanh hóa xuất phát từ thời kỳ đó. Nói rõ thêm để thấy được vì sao thanh hóa hóa nó lại để lại hậu quả tới ngày hôm nay. Đây là hình ảnh ông Tô Huy Dứa, người để lại chức trưởng ban tổ chức trung ương cho đồng hương của mình, đó là ông Phạm Minh Chính. Sau khi ông Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư, một số người Thanh Hóa đã lên ngôi cao như Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên, Bộ trưởng Lao động Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Huy Ngọ vân vân thấp hơn nhiều thì nhiều vô kể ở bất kỳ bộ ban ngành tổ chức nào như ông Xuân ở Viettel là một ví dụ. Hai nhân vật này được nhắc lại là Phó Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Phạm Quang Nghị và Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tô Hy Dứa. Ông Nghị được đưa làm Bí thư Hà Nam rồi quay về làm Bộ trưởng Văn hóa và khóa sau đó vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Hà Nội hai khóa và ai cũng biết ông Nghị đã làm được gì cho Hà Nội ngoài việc Hà Nội ngày càng nát hơn theo mọi nghĩa từ quy hoạch, xây dựng, văn hóa cho đến tổ chức cán bộ. Nguyễn Văn Dương, nhân vật cầm đầu trong vụ án đánh bạc qua mạng ngàn tỷ liên quan đến Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, chính là con rể của ông Phạm Quang Nghị. Thất bại ở hai người con rể là Nguyễn Văn Dương và Bạch Ngọc Chiến, ông còn cố cải cắm người con trai và hiện là bí thư huyện ủy Sóc Sơn đến hình ảnh Phạm Minh Chính và ông Tô Hy Dứa. Nhưng vì tổ chức đã để lại hậu quả tan nát cho đất nước này chính là tạo ra con người ông Tô Hy Dứa. Bởi sau khi người Thanh Hóa này, tức là ông Dứa nghỉ, thì ông Dứa đã để lại vị trí trưởng ban tổ chức trung ương cho một người đồng hương Thanh Hóa khác là ông Phạm Minh Chính. Cũng theo tài liệu mật này tiết lộ, xin chia sẻ thêm trước khi ông Chính đạt được vị trí cao sau này ông chính là thư ký cho Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Hoàng Ngọc Nhất, một người Thanh Hóa và ông Nhất đã bị cách chức vì liên quan đến vụ án trùm xã hội đen Trường Văn Cam, tức là Nằm Cam. Vài dòng như vậy để thấy được việc ông Phạm Minh Chính có được như ngày hôm nay có công lao to lớn của những người đồng hương Thanh Hóa. Nhưng việc được đưa ai lên, người ở đâu mà làm tốt thì đó là hồng phúc của dân tộc. xong có thật Việt Nam có được một người đứng đầu chính phủ thật sự vì dân, vì nước hay không? Và cũng xin phân tích ở phần sau chân dung Thủ tướng Việt Nam qua con mắt của cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ. Được trích xuất theo tài liệu mật mà chúng tôi tờ Thời báo chấm vừa nhận được và sẽ công bố lần lượt để các bạn cùng biết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Để vợ bắt tay Việt Á có thông tin cuối năm ông Chủ tịch Phúc sẽ sập tiệm Vụ Việt Á xem như chính thức đập vào nhóm tứ trụ của triều đình với sức mạnh tựa sóng thần của nó rất khó mà đỡ được. Với cấp bộ trưởng thì dường như bất lực, mạnh như Trương Ngọc Anh còn ngã nhào. Tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cũng vào khám. Theo thông tin của những người trong cuộc cho tờ Thể báo chấm đề biết, cấp bộ trưởng ở Việt Nam hiện nay đang xanh mặt, chân run vì rất sợ. Họ đồn rằng ông Tổng như gừng càng già thì càng cay vậy. Cứ hễ có Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến là lại sợ, hay trưởng ban nội chính tới thì ai cũng kinh hãi. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng ban nội chính mạnh hơn trước rất nhiều. Thời kỳ ông Nguyễn Văn Thanh mới nắm, ban này có vẻ yếu và gần như không có khả năng tự vệ trước chính phủ. Nay thì thời thế đã thay đổi nên khác đi rất nhiều. Ban nội chính mà đến đầu thì ai cũng phải sợ xanh mặt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Mà tại Ban Bí Thư đâu chỉ có Ban Nội chính là đi truy lùng sai phạm, còn có Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà Ủy ban này lại là do ông Nguyễn Phú Trọng chú ý rất nhiều. Ngoài ra ông Trọng còn là người đứng đầu trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Như vậy ông Nguyễn Phú Trọng đang có trong tay ba công cụ lợi hại nhất để truy tìm những ai dính chạm Sở thích của ông Trọng là thích người khác van xin, năn nỉ, xin tha tội. Cho nên, ngày càng ông càng mạnh tay hơn với tham nhũng. Việc bắt các ủy viên trung ương giờ đã trở nên tầm thường. Ông Trọng đã từng bắt cả ủy viên Bộ Chính trị và làm cho ông này phải khóc lóc xin ông Tổng tha thứ trước tòa. Từ lúc Đinh La Thăng xin ông Tổng tha thứ cho đến nay chưa có ai là ủy viên Bộ Chính trị làm tương tự. Nếu mở rộng vụ án đến vụ Việt Á, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể sở gáy ông Phan Văn Giang vì chính ông này để cho Học viện Quân y trợ giúp Á làm và hợp thức hóa nghiên cứu dởm. Tuy nhiên, ông Trọng thì đang cần Bộ Quốc phòng ủng hộ nên mới tạm thời không động đến Phan Văn Giang. Nếu động đến Phan Văn Giang không khéo, ông này ngã về Phạm Minh Chính thì Nguyễn Phú Trọng sẽ rất bất lợi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng người mà đang dự tính cho ông Phúc về hưu sớm. Vụ án Việt Á đang bị phanh phui có liên quan đến bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là bê bối được ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng không thể chấp nhận được. Hiện nay, bà Trần Thị Nguyệt Thu đang bị điều tra nhưng tài liệu lại được giao cho Bộ Chính trị chứ không giao cho tòa án truy tố bởi tính chất đặc biệt của nó. Hồ sơ về bà Trần Thị Nguyệt Thu và Việt Á lẽ ra là được lưu thụ lý chung nhưng được tách ra hai phần vì tính chất đặc biệt. Theo đánh giá của những người trong cuộc thì khả năng ông Nguyễn Xuân Phúc không thể ngồi hết nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thể nhận được hậu quả như Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên về mặt đảng cũng sẽ được xử lý và hậu quả là Nguyễn Xuân Phúc có thể gánh nhẹ nhất đó là bị loại khỏi Bộ Chính trị vào cuối nhiệm kỳ. Còn nặng hơn nữa là cuối năm sẽ được thay thế bằng người khác ông Nguyễn Xuân Phúc không có khả năng hưởng suất đặc biệt để ngồi lại vào nhiệm kỳ nữa. Đây là hình ảnh tuy đứng gần nhau nhưng chính Phúc lại không thể đồng lòng chống lại đối thủ chung. Trong tứ trụ có 4 người thì hết 3 người ít nhiều dính đến vụ Việt Á. Ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc là dính nặng nhất. Trong hai trần tứ trụ dính đến Việt Á nhiều đất này thì ông Trọng xử lý Nguyễn Xuân Phúc dễ dàng hơn là xử lý Phạm Minh Chính. Ai yếu nhất thì phải chịu chịu tấn công nhiều nhất và dễ bị gãy đổ nhất. Trong cuộc chiến trụ hạng trước cơn bão Việt Á thì Nguyễn Xuân Phúc đã thua. Đây là lần thua thứ nhì trước Phạm Minh Chính. Lần trước là ông Nguyễn Xuân Phúc để mất chức thủ tướng vào tay ông Phạm Minh Chính từ trưởng ban tổ chức trung ương nhảy sang. Giữa Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính là đối thủ chính trị của nhau. Hai ông này thường đấu nhau chứ không bao giờ chịu hợp tác ngay cả khi cả hai cùng bị Nguyễn Phú Trọng tấn công, họ cũng chẳng thể hợp tác được với nhau.